bố mẹ em tất bật kiếm tiền còn em ăn chơi em đùa đòi em xanh hơn tất cả trai làng vì nhà em xưa giàu nhất xóm điện thoại xe ga rời tay có cả mặc cho ai còng lưng vẫn vàng đâu khắp lòng cuộc chơi vẫn nóng bỏng bùa vây đam mê sớm tối chạy theo bao thói tật hư đời vênh vênh cũng tựa lưỡi cày thế rồi em cũng lập gia đình vợ đẹp con xinh.

miệt mài trong những hố sâu buồn đêm xá ngồi em đâu biết kiếm tiền thế nào đời em xoay trong cơn xoáy bay trên tay dây nợ đong đầy giờ thì làng trên xóm dưới gọi tên em